Xin chào tất cả anh em ở trên uh, hai cái dĩa này nó có hai cái bộ hột bên tay phải tôi nó là bộ hột 13 ly và bên tay trái nó là bộ hột 12 ly hai cái bộ hột tài xỉu này thì ờ, nó hoàn toàn không tang 100% về cái bộ hột này có điểm gì đặc biệt cái điểm đặc biệt ở cái bộ hột này so với những cái bộ hột trợ hoặc là những cái khi lắc chúng ta có thể giữ hột đi theo ý của mình nó không tuyệt đối 100% nhưng mà tôi khẳng định với anh em nó đạt từ 80 cho đến 85% trở lên đây nó là một cái bộ hột trợ hột nghệ hoa hỗ trợ chưa qua xử lý và đây là cái bộ hột đã được chúng tôi xử lý rồi anh em nhìn này cái sự khác biệt của hai bộ hột này thứ nhất này cạnh góc đã được chúng tôi bo tại sao cái bộ hột này thì à, cũng là hai bộ hột giống nhau nhưng tại sao cái bộ hột của tôi à, có thể tôi lắc giữ hột được bởi vì nó có hai nguyên nhân thứ nhất là do cái cách bo cách làm hột của bên tôi cái điểm thứ hai nữa là khi muốn tìm hiểu liên hệ với tôi qua số điện thoại đây 0844 555 559 hoặc các anh em kết bạn Zalo với tôi qua số này tôi sẽ tư vấn rõ và cụ thể hơn cho tất cả anh em về bộ hột này thì tất nhiên nó là những cái bộ hột hoàn toàn không tang 100% bao cho anh em dọi đèn thử nước muối cục hít thậm chí như tay con có thua người ta muốn trẻ hột anh em cứ cho người ta trẻ thoải mái không vấn đề gì tôi cũng là một người hay đi à, sòng sới nên tôi hiểu bây giờ ở sòng sới hoặc là những trường gà muốn đưa những cái đồ công chuyện vào hột nam châm đồ có tang thì rất là khó bởi vì thầy con giờ người ta rất là tỉnh táo ở bất kỳ sòng giới nào cũng thế thôi bây giờ vào trước tiên người ta sẽ thử qua cái cục hít như thế này sẽ thử qua hột này, nắp chén dĩa nếu như mà không bị dính nắp chén dĩa hột không bị dính không bị hít thì mới có thể chơi được hoặc là khi chúng ta vào chơi muốn sử dụng muốn giữ tài giữ xỉu theo ý của mình thì tất nhiên chúng ta phải sử dụng những cái bộ hột nắp chén dĩa là nam châm khi sử dụng cái hột đó thì tất nhiên bị dính rồi còn với cái bộ hột này thì hoàn toàn không dính không hít gì cả bây giờ tôi sẽ thử dọi qua đèn flash cho anh em xem khi đó tôi sẽ um, sau đó tôi sẽ um, lắc thử cho anh em xem vài chén riêng về cái uh, bộ hột này thì anh em nào muốn mua thì liên hệ cho tôi và tôi sẽ gửi hàng về tận nhà cho anh em bao cho anh em test thử hột hạt trước khi thanh toán với lại bên giao hàng anh em cứ yên tâm với tôi cái sự uy tín nó là hàng đầu nhiều anh em cũng mua hồ hạt của tôi rồi nên anh em cũng biết ấy, cách làm việc của tôi nó hoàn toàn khác nếu như không có sự đảm bảo không tự tin về cái hột này thì không bao giờ tôi dám gửi hàng về đến nhà cho anh em và cho anh em test thử nhưng tôi vẫn có thể gửi hàng về nhà và cho anh, à, anh em à, test thử xong đó mới thanh toán tiền anh em cứ yên tâm đây tôi sẽ hỗ trợ cho anh em về phần đó vừa rồi tôi thử qua nam châm và dọ đèn bây giờ tôi sẽ lắc thử cho anh em xem vài chén khi sử dụng bộ hột này chúng ta có thể giữ hột theo ý của mình và cách lắc rất là nhẹ thôi đó anh em nhìn lắc rất là nhẹ không cần phải lắc mạnh hột vẫn đứng đúng không ạ đây là tôi đang muốn giữ hột bây giờ nó qua tài vừa rồi tôi giữ được 4 ờ, đến 5 chén ờ, xỉu và bây giờ nó qua một chén tài đây nó là trường hợp chén phản nhưng mà nó sẽ không phản nhiều bây giờ tôi sẽ tiếp tục đưa xuống xỉu và tôi giữ thêm một chén xỉu nữa đúng chưa 622 với những cái trường hợp mà như hột này thì hầu như là tay con người ta sẽ đặt vào tài nhiều hơn bởi vì 622 thì thế hột này người ta sẽ đánh tài nhiều như chén này chúng ta mà có thể giữ hột uh, ờ, giữ xỉu được thì tất nhiên đó là cái chén gọi là ra tiền của chúng ta đó, tôi vẫn giữ được xỉu và thậm chí còn số có nhỏ hơn 115 hoặc bây giờ như trường hợp này 115 này thế còn người ta sẽ đặt về xỉu vì có con nhất người ta sẽ nghĩ là bị kẹt con nhất người ta sẽ đánh nhất nhị xỉu nhưng với tôi bây giờ tôi sẽ đưa đi qua tài đúng chưa 3 5 6 vừa là 1 1 5 bây giờ qua 3 5 6 đi con tam và con lục với cái bộ hột này thì rất là đơn giản thì chúng ta lắc giữ hột hoặc là lắc chén đi cùng một cách lắc cùng một tư thế lắc anh em không sợ tay con người ta nhìn vào cái tay của chúng ta bởi vì bây giờ ở tất cả những sòng sới tôi cũng đi khá nhiều nên tôi biết bây giờ hầu như tay con người ta sẽ dựa vào tay của chúng ta nếu như chúng ta mà lắc mạnh thì tay con người ta sẽ đánh chén đi còn lắc nhẹ thì họ đánh chắn nằm nhưng với cái bộ hột này cùng một cái lắc này chúng ta vẫn có thể lắc hột đi được hoặc là vẫn giữ hột được đó chính xác không? vẫn có thể giữ hột được này còn muốn cho hột đi thì đây hột đi luôn với cái bộ hột này thì anh em cứ hoàn toàn yên tâm 100% không tan và cách lắc thì không khó một chút nào bây giờ như trường hợp này 4 5 5 thường thường là 554 này người ta sẽ đánh về tài rất là nhiều bởi vì 4 5 số lớn người ta sẽ đánh như trái này người ta sẽ đánh tài tôi sẽ lắc xuống xỉu cho anh em xem cũng lắc rất là nhẹ thôi tôi sẽ lắc lên con nhất như bầu cua tôi sẽ đánh vào nhất nhị bỏ ngũ đó nhất nhị có cả anh em nhé ngũ không có từ 554 bây giờ xuống 122 anh em thấy thế nào hột này nó có ưu điểm hay là có nhược điểm gì không đó, giữ xỉu bây giờ tôi sẽ lắc giữ xỉu tiếp và tôi như chén này người tay con người ta à, thường thường hay đánh vào tài tôi sẽ giữ xỉu và giữ lại con nhị con nhất đó giữ lại con nhị lên hai con hai và một con ngũ với cái bộ hột này thì anh em cứ yên tâm 100% là không sợ kiểm tra tăng tích cũng không sợ ở tay con người ta nhìn tay chúng ta mà người ta có thể đánh được thì anh em nào muốn tìm hiểu sâu hơn, kỹ hơn thì hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại đây. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi clip này.